Ok xin chào toàn thể anh em nhé Thì uh, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại uh, với video clip của tôi ngày hôm nay Thì hôm nay uh, công ty đấy tư vấn và lập trình ra những phần mềm game bịp trên thoại như là game bầu cua, game tài xỉu, game sóc đĩa trên thoại Thì lại gặp lại toàn thể anh em trong một cái video clip ngắn là tư vấn cho anh em và chia sẻ tất cả anh em về những cái phương pháp cách chơi, cách đánh để giúp cho những anh em nào mà đang thua tha đấy hay là những anh em nào mà đang có máu đỏ đen hơn thua về những trò chơi game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa điện thoại sẽ tư vấn cho anh em về những cách chơi cách đánh làm sao nó hiệu quả nhất và ok nhất cho anh em thì à, với những trò chơi game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa điện thoại thì à, cơ sở của tôi đấy là một cơ sở chuyên lập trình và chuyên cung cấp tất cả những phần mềm của những bản hack hay là cung cấp cho anh em những tất cả những cái quy luật công thức để khi anh em đi chơi game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa anh em chúng ta có thể là chiến thắng trên mọi sòng sới mọi sân chơi của anh em thì à, ngày hôm nay mình sẽ test trực tiếp cho anh em về những cái phần mềm đấy mà cơ sở bên tôi lập trình ra để khi anh em chúng ta chơi những sân chơi sòng sới về game bầu cua game tài xỉu sóc đĩa anh em chúng ta áp dụng đấy cái phương pháp chơi này thì anh em chúng ta có thể chiến thắng và hiệu quả nó là 100 phần trăm thì đầu tiên mình sẽ test cho anh em về trước tiên là mình sẽ test cho anh em về trò chơi game bầu cua anh em nhé thì uh, anh em chúng ta lưu ý cho mình này khi anh em chúng ta sử dụng đấy cái phần mềm công thức quy luật đấy thì anh em chúng ta có thể biết trước được kết quả đấy là ra con gì con gì để anh em chúng ta chơi sau đây mình sẽ không nói nhiều nữa và mình sẽ đi trực tiếp và mình test thử cho anh em xem này đầu tiên như thế này ra một tôm một nai một gà thì bán tiếp theo chắc chắn với anh em là 100% sẽ ra trái bầu này đấy ok anh em có một trái bầu mà một con tôm à xin lỗi anh em và một con cá và một con gà nhá tiếng tiếp theo cho anh em này chắc chắn là sẽ tiếp tục ra bầu tiếp này mở này đấy hai con hai trái bầu và một con tôm đấy tiếng tiếp theo cho anh em này tiếng này chắc chắn 100% ra gà này đấy một trăm phần trăm chính xác luôn anh em nhé ok anh em có một gà một bầu và một cá như tương này chắc chắn mở ra cho anh em là chắc chắn là sẽ có cua đấy khui ra cho anh em này đấy khi anh em sử dụng cái phương pháp chơi này thì anh em lưu ý với anh em là hoàn toàn chính xác hiệu quả là 100% anh em chơi bất cứ sân chơi nào sòng sới của mình hay sòng sới của người ta anh em chơi những bản game nào thì anh em chỉ việc là kết bạn zalo hoặc liên hệ trực tiếp qua số online hiển thị trên mình của, của tôi ấy mà anh em chỉ việc là kết bạn với tôi đấy chụp hình ảnh anh em những cái bản game anh em đang chơi gửi qua zalo cho tôi ấy là tôi giúp cho anh em đấy có những công thức quy luật để anh em chúng ta đánh chính xác hiệu quả nó tuyệt đối nhá tiếp tục tôi test cho anh em này tiếng này chắc chắn 100% ra gà này đấy có hai gà một cua này đấy kỷ niệm cho anh em một hai tiếng nữa nhá đấy như tiếng này ra chắc chắn với anh em 100% ra tôm này đấy có tôm cho anh em này tôm nai cá này đấy tôm nay cá thì chắc chắn với anh em tiếng này 100% sẽ có con gà này mở ra cho anh em này đấy có một gà một cá và một tôm rất là chuẩn cho anh em luôn đấy tiếp theo tôi test cho anh em về trò chơi tiếp theo đó là trò chơi tài xỉu anh em nhé đấy thì với trò chơi tài xỉu này thì khi anh em đi chơi anh em chúng ta sử dụng cái công thức hay là quy luật đấy anh anh em chúng ta có thể áp dụng trên mọi sòng sới mọi sân chơi của anh em thì anh em chúng ta có thể biết trước kết quả là về tài hay là về xỉu để anh em chúng ta chơi đấy thì sau đây mình sẽ test cho anh em tiếng mở cho anh em tiếng đầu tiên này tiếng này chắc chắn là tài này 100% ra tài luôn này mở này đấy tài 100% anh em nhé hai con ngũ một con tam này tài 13 này tiếp theo cho anh em này tiếng này ra xỉu anh em nhé 100% ra xỉu này đấy chắc chắn 100% ra xỉu đấy nhất nhị tam xỉu 6 cho anh em này đấy tiếng này tiếp tục xỉu này ai mở ra xỉu tiếng này mở đâu cũng ra xỉu tiếng này nhá mở 100% ra xỉu này đấy hai con nhất một con nhị này xỉu bốn này rất là chuẩn đấy 100% chính xác luôn tiếng này chắc chắn 100% ra tài này đấy mở cho anh em này đấy tài 100% 456 rất là chính xác và rất là hiệu quả luôn anh em nào thua tha xa bờ thì anh em cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với tôi đấy tôi giúp cho anh em đấy lấy lại tất cả những cái gì mình đã mất anh em nhé tiếng này ra xỉu 100% này đấy ok anh em sẽ có xỉu này đấy sau đây mình sẽ test cho anh em về cái trò chơi sóc đĩa anh em nhé đấy thì với trò chơi sóc đĩa này thì à, trên à, cửa hàng set play có rất nhiều những bản game sóc đĩa khác nhau đấy anh em chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi đấy anh em chơi những bản game nào thì anh em liên hệ trực tiếp với tôi tôi giúp tất cả anh em lấy lại những cái gì mình đã mất anh em nhé sóc cho anh em này đấy như tiếng này chắc chắn 100% tiếng này ra chẵn này mở này ok anh em bốn đồng đỏ này bốn đồng vàng này tiếng tiếp theo cho anh em này tiếp tục chẵn anh em nhé đấy mở đâu cũng ra chẵn tiếng này đánh đâu ra chẵn tiếng này này mở này ok anh em về sấp đôi này rất là chuẩn luôn tiếng tiếp theo cho anh em này tiếng này 100% ra nẻ anh em ạ đấy 100% ra nẻ luôn mở này ok anh em về ba trắng này chuẩn xác nó là 100% đấy như tiếng này mình sẽ đánh chẵn anh em nhé mở này sấp đôi này rất là chuẩn này đấy tiếp tục chẵn anh em nhé mở này ok anh em chuẩn độ chính xác và độ hiệu quả nó là 100% đấy như này tiếp tục chẵn này mở này rất đôi anh em ạ đấy thì uh, như vừa rồi thì mình đã test cho anh em đấy và tư vấn cho anh em và test thử cho anh em về những cái phương pháp đó là khi anh em chúng ta sử dụng công thức quy luật hay là sử dụng những phần mềm mà cơ sở bên tôi lập trình ra đấy và tạo ra cho anh em thì cái độ chính xác và cái độ hiệu quả của nó là 100% thì anh em nào mà xem cái video này mà đang chơi những cái bộ môn như là bầu cua tài xỉu sóc đĩa game ở trên điện thoại thì anh em chỉ việc là nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với tôi hoặc là anh em chúng ta kết bạn Zalo qua cái số điện thoại hiển thị trên mình đấy anh em chụp hình ảnh những cái bản game trong sân chơi sòng sới của anh em chúng ta đang chơi nên lại trực tiếp với tôi đấy tôi giúp cho anh em đấy có những cái phương pháp chơi đánh nó là chính xác và hiệu quả nó là tuyệt đối anh em nhé đấy thì hiện tại à, cơ sở bên mình hiện tại đang có ba chi nhánh ở ba miền Bắc miền Nam và miền Trung miền Bắc thì mình có cửa hàng ở cạnh bến xe Mỹ Đình Hà Nội này miền Nam thì mình có cửa hàng ở cạnh bến xe miền Đông Sài Gòn và miền Trung thì mình có cửa hàng ở bến xe Đà Nẵng anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng gặp nhau trực tiếp trao đổi trực tiếp đấy thì hôm nay tôi cũng xin khép khép cái video clip tại đây thì chào tất cả anh em đấy cảm ơn tất cả anh em xem clip